chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn chạy ngay đi trước từng phút cứ mãi trôi xa phai nhạt dần kia giữa đôi ta từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước chiều nay ít giọt lệ nhạt khóe mắt sau cây bao hên thề tàn úa vụt bay cho giặt chim vào những giấc nồng say quay lưng chỉ hai lối cùng một mình anh thôi giả dối bao trùm bốc chốc lên ngôi trong đêm tối bao bàn cùng đơn coi suy tư kìm nên đã bốc cháy yêu thương chào em rồi sáng hôm vui trên ngồi bầy lâu hương thêm dịu êm mềm mặn bầy lâu anh không chờ mong quan tâm nữa đâu tương lai từ giờ như bức tranh em cuốn tàu xin cho vội tên em trong đơn đau nơi hiu cõi ta hắn là nỗi đau Dư âm tận trôi vô vòng phía sau Đôi chân dày vào sâu sẽ quay thân sạt nạt Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần ta tệ hơn Chạy ngay đi trước khi Lòng hận thù của thân cơn Tựa sóng tô đến gần ghét tham tay buông suy vọng buông bình yên đâu còn nguyên thân này rực rỡ phải uốn sâu triền miên vết thương cứ thêm khắc thêm mãi thêm chả đạt vừa rộng rộng nên tình yêu âm mềm nhìn lại niềm tin từng trao rồi sao sau bao ngang mọi sai làm anh vẫn yêu mềm căn phòng giam cầm thiêu linh hồn tô được em chưa chưa kêu gào xót xa căng hơn tuôn trào dâng lên niềm đen khi đôi vai đừng mong chờ thứ tha sạch hết Chính em gây ra mà chính em gây ra mà sạch hết Đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ xin đừng 하나, 둘, 셋.